Hải đang uh, fishing chào bạn sau đây Hải đang uh, fishing giới thiệu các bạn cần uh, đai hoa à, cần này uh, bạn câu lục các bạn nhé mẫu này uh, bản uh, sản xuất năm uh, 2019 phiên bản 20 à, mẫu mới của đai hoa dành uh, chuyên câu lục dòng này uh, hơn dòng uh, T3 chữ đỏ các bạn nhé hơn ờ, một chút Đấy. màu ờ, xanh ngọc các bạn Vway Sút T3 4m25 quay ờ, qua phần bên ngoài của cần cho bạn xem Vway Sút T3 4m25 mẫu mới quả năm 2020 này các bạn nhé thông số của cần này chiều dài 4m25 thu gọn là 1m17 4 đốt trọng lượng là 480g nhẹ hơn ờ, tầm là đường kính ngọn là 26 đường kính gốc là 247 đây là phần bên ờ, ngoài review tiếp phần bên ờ, trong các bạn xem cái à, bịt cần này à, hơn à, nhìn qua cái bịt cần này là hơn cái dòng T3 siêu đỏ bạn nhé chụp của nó là màu đen không ờ, chụp nó không tầm hố cầu kỳ như dòng này Đây các bạn, khoen bát Fuji chụp à, đầu cần này cũng là Fuji các bạn nhé màu xanh ngọc rất hợp nhưng mà à, phong thủy màu xanh dòng này ngoài đa số là màu bạc nhưng mà dòng à, phiên bản mới đã có chút thay đổi về màu sắc ngoài à, khoen định vị đấy các bạn nhé nhìn à, khoen bước à, định vị của nó nhìn rất sắc nét nhìn kia rất đẹp định vị ờ, đốt ngọn này định vị hai điểm các bạn nhé vừa rồi uh, review bạn này, điểm 1 đây điểm 2 bạn này Đấy. Đấy, bạn nhìn uh, chữ Fuji đây bạn Đấy, Fuji đây bạn nào khuyên uh, à, gặp đây bạn Đấy, bạn nhìn này chữ ờ, Fuji đây, Fuji ở quên gặp đấy màu ờ, xanh xoắn ngang một chút các bạn nhé đấy. Đây, đốt là thứ hai từ gốc lên con thứ hai các bạn con thứ hai góc lên đấy HVF đài hòa đốt uh, review đốt gốc các bạn này các bạn bát uh, Fuji của đài hòa bát này bát cao các bạn uh, câu lục thì hạ xuống con nào câu uh, bờ biển thì uh, các bạn để nguyên xanh với màu bạc Vway sút d ba sút uh, chữ đỏ các bạn sút con sinh model uh, 2020 sản xuất tại uh, China nhập khẩu về uh, Đài Loan Việt Nam các bạn nhé tem uh, cảnh báo này cảnh báo không câu dây đằng điện này tem của nhà sản xuất và tem nhập khẩu của uh, tem của Daiwa Việt Nam rất nhiều tem bát và bịt uh, chống nứt chống dập này các bạn nhìn này cái alo này uh, à, 8 ly các bạn nhé alo đá của alo các bạn nên các bạn uh, chơi dù là rất thoát Đấy, bản bản này là bạn à, dùng các bạn câu à, dù ờ, rất ok cần này là nảy đầu cần các bạn à, rất nảy Đấy, đá thiết kế đá to bạn chơi dù thì rất thoát thoát dù không bị bí bì Đấy. đặc, đặc biệt là mấy cái điểm nhấn của dùng cần này dùng câu dù đấy các bạn vừa rồi hải đăng ờ, viết sinh đã giới thiệu các bạn ờ, cần ờ, Taiwa Vway uh, Sud T3 425 của Daiwa sản xuất nhập khẩu bởi Daiwa Việt Nam Hải đăng fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Daiwa Sinh